trước bước qua không được cố gắng xây dựng quên em những thói quen trong lô em vẫn thức anh yêu em mãi không còn điểm dừng sai cách em chưa nỡ đi chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy em chắn chưa bao buồn cay nên em âm thầm rời buông anh đây đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lâm chừng sống càng sâu càng yên mà đau càng thâu càng im mà anh trôi từ tất cả chỉ mong em một lần thứ tha cạnh thì không quý đợi đi tiếc nhiều khi cả đời bôi yêu những điều anh thiếu Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa Hãy cho anh thêm lần đón đưa Vì em quan trọng vẫn mãi hy vọng Anh sẽ sai cách yêu cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều dòng đuốc bao điều sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy em chắc chưa bao buồn cay dầu hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lưng chừng sai mảnh mai thấu anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân sông càng sâu càng nghiền mà đau càng thấu càng im và anh trôi từ tận đã chỉ mong em một lần thứ tha cạnh thì không quý đợi đi tiếc nhiều khi cả đời bởi vì vạn người chỉ có một người hiểu và yêu những điều anh thiếu em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa lại cho anh thêm lần đón đưa vì em quan trọng vẫn mãi hy vọng anh sẽ đợi mong đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lưng chừng xa em anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân sông càng sâu càng nghiến mà đau càng thấu càng nghiến và anh trôi từ tất cả chỉ mong em một lần thứ tha cạnh thì không quý đợi đi tiếc nhiều khi cả đời bởi vì chỉ có một người hiểu và yêu những điều anh thiếu em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa hãy cho anh thêm lần đón đưa vì em quan trọng vẫn mãi hy vọng anh sẽ đợi mong vì em quan trọng lòng vẫn mãi hy vọng anh sẽ đợi